rồi trà gót không đồng ở đây các anh chị nào có hay thích cái trà trà góp không đồng không à rồi mua cái iPhone nè hiện tại là rất là nhiều người thích iPhone trả góp không đồng hỗ trợ không đồng khi vào vào thế giới di động các anh chị à chúng ta sẽ được mời chào FL Credit Home Credit hỗ trợ cho chúng ta vay góp lãi suất không đồng và sau đấy thì chúng ta mua một cái iPhone 14 Pro Max 1T 1 GB một terabyte giá của nó là gần 50 triệu à, các anh chị thì người ta cho mình vay 50 phần trăm và mình sẽ trả 50 phần trăm là 24 triệu 745 ngàn và mỗi tháng chúng ta sẽ góp một cái số tiền nhỏ thôi là 2 triệu 586 ngàn và nhân cho 12 tháng cứ mỗi tháng chúng ta trả góp như vậy thì sao các anh chị thì chúng ta sẽ trả số tiền đó tổng số tiền là hơn 55 triệu và cái số tiền trên là mà chúng ta phải trả thêm cho cái việc trả góp này đó chính là 6 triệu 293 ngàn 6 triệu này mà so với cái cái con iPhone mà gần 50 triệu này thì nó trả đáng bao nhiêu nếu mình tính nhận ra thì nó khoảng đâu đó khoảng uh, ờ, 20 phần tại vì chúng ta vay là bao nhiêu chúng ta vay có 24 triệu à thì 6 triệu này mà chia cho chia cho gì 24 triệu này thì nó đang chiếm bao nhiêu anh chị nó chiếm khoảng hơn 20 mấy phần trăm thôi 20 mấy phần trăm lãi suất một năm nhưng thực ra đó là suy nghĩ của chúng ta thôi thực chất ra là chúng ta đang phải trả 57 phần trăm hoặc là 68 phần trăm cho Home Credit không phải hai mươi mấy phần trăm như chúng ta lầm tưởng đâu mà là 50 mấy cho đến 60 phần trăm 60 mấy phần trăm ở ngoài kia chúng ta đi đầu tư một năm á, giỏi lắm là chúng ta được 15 đến 20 phần trăm thôi bất động sản một năm lãi suất cao lắm mà tăng giá 20 đến 30 phần trăm còn cổ phiếu á, trung bình nó 12 phần trăm đến 15 phần trăm còn mà đờm mà gửi trong ngân hàng á, là đang là 6 phần trăm 7 phần trăm 8 phần trăm trái phiếu thì 10 phần trăm 12 phần trăm có nghĩa là chúng ta chỉ có thể kiếm được đâu đó là 10 phần trăm mười mấy phần trăm đổ lại thôi một năm để đi đầu tư bỏ tiền ra trong khi đó cái hàng FR cái hàng Home Redis này các anh chị nó chả có làm gì cho chúng ta vay thôi mà nó một năm đó nó lấy của chúng ta đến năm mươi mấy sáu mươi mấy phần trăm có nghĩa chúng ta đang phải rất là đi tìm những cái kênh đầu tư nào hiệu quả mười mấy phần trăm một năm để mình đầu tư rất là chật vật nhưng mà trong khi đó mua con iPhone mình đã phải trả một cái phí cơ hội một cái phí vay là lãi suất rất cao một năm như vậy và chúng ta đây là con số mà bên bên Reddit và các bên Reddit nó giấu chúng ta nha nó không cho chúng ta thấy nó chỉ nói chúng ta mỗi tháng chúng ta đóng bao nhiêu rồi tiền chúng ta đóng tổng là bao nhiêu rồi trên lệch giá là bao nhiêu à các anh chị à nó hoàn toàn giấu đi cái số tiền lãi suất một năm thực tế chúng ta đóng là bao nhiêu bởi vì đây là dòng tiền ví dụ như chúng ta nợ một cục cuối năm chúng ta trả một cục cộng thêm tiền lãi thì nó là hai mươi mấy phần trăm nhưng đằng này chúng ta trả một cái dòng tiền hàng tháng cái lãi suất hàng tháng đó nó được tính là lãi kép nó mới ra con số năm mươi mấy sáu mươi mấy phần trăm như vậy mà chúng ta hoàn toàn không biết nha các anh chị à, chúng ta không biết và chúng ta cứ đâm đầu chúng ta mua với một mức lãi suất rất cao như vậy rồi ok các anh chị sau khi có à, được kênh chia sẻ một cái bí mật sâu thẳm như vậy không biết là các anh chị có còn thích mua hàng trả góp nữa hay không thật ra quay trở lại về quan điểm là sao các anh chị thích thì cứ mua thôi nhưng mà nên mua gì có lợi cho chúng ta thay vì chúng ta làm sao à quay trả góp thì cha ráng cố gắng chờ thêm 3 tháng 6 tháng để dành được tiền mặt có được tiền mặt rồi thì đi mua tiền mặt đừng mua trả góp thì nó sẽ vui hơn nó sẽ làm sao à, anh chị nó sẽ ít phải trả chi phí đắt đỏ hơn ha các anh chị còn nếu như mà chúng ta máu quá thì chúng ta cứ quốc thôi hốt đó là sự khác biệt nhau giữa người giàu và người nghèo người giàu á, làm gì họ cũng tính toán nên thật ra nhiều người hay nói người giàu á, họ keo kiệt bụng xịn lắm không đâu họ tính toán á, họ thông minh á còn chúng ta là cứ khoáng cứ thoải mái đi cứ ờ, thoải mái đi thích cái gì chơi cái đó thì mình là người phóng khoáng mà có đâu ngu về tài chính đó các anh chị ạ à. <laughs> còn người thông minh thì mình nói họ keo kiệt và mình xịn thật ra họ thông minh tài chính